Hello, xin chào tất cả mọi người Mới sắm cái này đây mọi người ơi Sắp có trò vui cho mọi người xem rồi Hôm nay mình sẽ cùng em Phước Dương Quá của mình à, Sẽ tạo ra những trò vui hay từ cái này mọi người nha Đón xem nha Bây giờ đang là 12 giờ trưa mọi người ạ Đang ở dưới nghĩa địa Nếu mà hồ ở đây thì người ta sợ chết mọi người cái kia kia con ông kia rồi đang ngồi kìa nhập mới cứ đằng đâu đây đang vào dãy rồi à vâng thôi cháu tưởng chú ở trong dãy thôi chú ở nhà vào thì thôi vào đi có ai cháu gặp cháu hỏi này tí vào dãy đi đang ở đây cũng à? là giờ vô là đi nào vô đi ngang đây luôn đi này vào hả là bây giờ nó, nó muốn hồ rồi mình chặn đường nào thì anh biết đâu em là trong bụi cây hay gì kìa em chặn chứ là cái đường nào cái đường nào đường này hả ờ, đường này luôn đường này luôn à. à, nhưng mà có có bị yếu tim hay cái gì không không ông không yếu tim <laughs> ông không biết gì đúng không đi đi rồi nghỉ địa kia vòng lại à là vòng đây lùm em núp vào được đây em núp vào mấy cây nè ờ em núp núp núp núp vào cái đường này đi <laughs> ok ok giờ mình sẽ để xe ở đây nha thì anh nãy là anh anh điện thoại anh điện thoại anh hỏi anh hỏi có một người đi vào đây làm nào mọi người đây thì mình biết là người đó sẽ đi qua cái đường này giờ mình sẽ núp ở đây nha giờ mình sẽ núp ở đây này em đặt em đặt cái máy quay đi em đặt chỗ nào đi em cầm này đi em cầm này đi em đặt đi người vào đấy a few moments later hacen todas las acciones. con quay phim quay phim à, quay, phim này lên trong tiếp đi đưa lên họ thấy tao à rồi xin lỗi bác nha bông tươi bông ôi là đánh đầu đánh đầu đánh đầu về tới nhà rồi mọi người đấy mất cái cây này rồi giờ sẽ về nhà nhà hàng xóm mình cạnh mệt quá mọi người ạ Chỗ này tàn cát không có đường bụi hết rồi Vô nó nha Quay quay quay quay quay Ờ, đừng lo chú nha Ờ Anh ta hết người đó rồi mọi người